đặc biệt thì ra 12 rồi thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua thì ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà lại được tiếp tục chúc mừng là các bạn đã ăn được cái cầu đề ăn thông các bạn nhé ngày hôm nay chúng ta ăn đề 12 à, cũng rất là vui và rất là tương mừng rực rỡ khi mà ngày hôm nay thì mình cũng đã tiếp nối được cái cầu đề cho các bạn đây ngày hôm nay chúng ta ăn đề chạm hai và chúng ta ăn đề 12 ở trong cái dàn đề rút gọn đó đó những bạn mà đã trùng máu và theo mình thì các bạn thì cũng đã lên đỉnh núi rất là cao rồi đó với những cái cầu đề và những cái cầu lô ăn thông đấy à, ăn thông cũng khá là nhiều ngày rồi thì các bạn nào mà trùng máu và theo mình bao nhiêu ngày hôm nay thì các bạn chắc là cũng đã lên đỉnh núi rất là cao rồi đấy các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn nhé đó à, còn ngày hôm nay thì niềm vui cũng nhân đôi khi mà ở trên video thì ngày hôm nay chúng ta đã ăn đáy một hai còn ở zalo thì các thành viên là nhóm tứ nương của mình những bạn mà đã tin tưởng đã vào nhóm chốt số của mình thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn với ba nháy lô các bạn nhé cặp lô 55 10 ngày hôm nay đã nổ ba nháy rất là tưng bừng rực rỡ đây zalo của mình thì cũng đang vào cái cầu đỏ đây rồi thì các bạn hãy tranh thủ những bạn nào mà đang bị loạn cầu bí số đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với zalo của mình để có thể được về bờ bến an toàn nhé đó à, đây mình sẽ công bố cái nhật ký zalo cho các bạn xem đây ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là à, ở các thành viên ở nhóm tứ nương của mình đó là song thủ vip là 55110 độc thủ lô 55 thì ngày hôm nay 55110 nó nổ ba nháy rồi rất là tưng bừng rực rỡ đó các thành viên đã lên cảm ơn mình rất là nhiều đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc bởi vì đã à, đưa các bạn về bờ bến khá là an toàn Đấy thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang sao bò thì các bạn hãy liên hệ với Zalo 0963236194. Đây là cái số Zalo duy nhất chốt số ở trên kênh thập tử lương của mình. Đó, thì à, bây giờ đây mình sẽ đi soi cầu ngày mai cho các bạn. Thì à, mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 5 và chạm 6, đọc thủ đề 5665 và bạch thủ VIP sẽ là 4774. Cái à, dàn đề rút gọn mình sẽ có 151, 252, 353, 575, 585, 060, 363, 676, 686 và 696 đó thì hy vọng là cái à, ngày mai bạch thủ vip 4774 này nó sẽ nổ tương bừng để cho các bạn về bờ biển an toàn nhé bạn nào mà trùng máu với mình này thích những con số này thì các bạn chơi nhé à, còn các bạn mà